Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Xin chào mừng các bạn đã trở lại với BT58 Video ngày hôm nay mình xin phép tiếp tục gửi tới các bạn hình ảnh bóc siêu chiếc Mock Pro 15 inch 2018 Mã mới nhất MR962 Và nhân đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Dự đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của BT58 Anh Dự là dân làm đồ họa chuyên nghiệp và rất thích dùng MacBook Anh đang cần tìm một máy mới có cấu hình cao sau khi suy nghĩ cùng với sự tư vấn nhiệt tình của các bạn chuyên viên bán hàng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 cùng các đồ họa 4GB và cả kèm theo đó là card Intel UHD Graphics 630 RAM 16GB giúp bạn có một không gian lưu trữ các tài liệu, kho nhạc, phim ảnh cũng như làm công việc đồ họa chuyên nghiệp của bạn của bạn một cách vô tư. Phiên bản 2018 sử dụng chip 6 nhân Intel Core 7 thế hệ 8 giúp bạn cải thiện tốc độ tổng thể hơn 29% so với thế hệ thứ 7. Bạn cho bạn tận hưởng một hiệu suất làm việc cao với tính ổn định và tốc độ nhanh hơn hẳn. Màn hình có độ sáng tối đa là 500 nit. Độ phân giải không đổi so với trước là 2880 x 1800. Màn hình Retina được trang bị trong ốc Pro đem lại cho bạn những trải nghiệm hiển thị hình ảnh tốt nhất. Tích hợp đèn LED sáng và tỷ lệ tương phản cao, mang lại chuẩn màu đen đậm và màu trắng sáng, mang trải nghiệm tự nhiên hơn nhiều cho người dùng. Bàn phím được thiết kế tinh tế, sang trọng như các mẫu trước đây. Một điểm nhấn trong năm 2018 là Apple đã nâng cấp Mẫu Pro lên thế hệ thứ ba Cảm nhận rõ ràng khi gõ phím êm hơn và ít ồn hơn trước. Âm thanh cân bằng, trung thực cao với giải âm thanh rộng, nhiều âm trầm hơn cho sự bùng nổ tối đa. Và các loa được kết nối trực tiếp với hệ thống điện cho phép khuếch đại cao hơn. Tổng kết lại, chiếc MacBook Pro 15 inch 2018 MR962 có thể đáp ứng được yêu cầu công việc làm phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp hay dựng video một cách đơn giản và mượt mà. Nó sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu công việc của bạn và bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng với đó và video của mình xin phép tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin kính chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. you